trời mây chập trùng tây bắc đường xa tuyết sang mùa đông anh làm cầu qua con suối sâu kia chỉ vì tình yêu vùng cao gọi mời khăn biếu tặng nhịp cầu vượt suối ngàn đi tới bàn em yêu anh ơi ơi chân cứ muốn đi theo anh xây giữa vòng xoe ta uống cùng nhau cho má hồng kia con mắt trùng tây bắc đường xa tuyết sang mùa đông anh làm cậu qua con suối sâu kia chỉ vì tình yêu vùng cao gọi mời khăn piêu tặng anh ấm tình cô gái duyên dáng từ hoa ban núi rừng này anh có yêu em xin bắc nhịp cầu vượt suối ngàn đi